nó bón được silic nó xanh chào các bạn tận đỉnh luôn đấy. mời các bạn à, đến thăm vườn dừa sinh thái của thầy thích trung châu ở chùa phúc bì phúc bì thôn đông hải thôn đông hạnh xã an thọ xã an thọ huyện Việt an lão, an lão thành phố hải phòng à, ở đây trên cái diện tích uh, trên à, tổng số cây là hơn hai, trăm hơn 200 cây và với giống dừa với nhiều giống dừa nhiều dừa mã lai vâng đít bầu vâng và dừa xiêm xanh lùn à, dừa, dừa, dừa dứa dừa dứa dừa xiêm dứa này dừa à, hồng hồng quang à. vâng Vâng, có bốn loại phải vâng, không ạ? Dạ bốn loại. Vâng. Dạ. Và ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu Tân Phát Bắc Giang đến đây để um, uh, cho phân để làm mô hình trên cái ờ, diện tích ờ, dừa lành. À, vâng, chúng tôi giới thiệu là đây là túi phân Sinic uh, Tân Phát Bắc Giang có trọng lượng là 5 kg. À, dòng phân này là dòng phân phân hủy chậm và À, có thể dùng để bón nót cũng như là có thể dùng để bón thúc à, cho dừa và cho các loại cây trồng nói chung và với cái cây dừa 2 năm tuổi như thế này thì à, à, chúng tôi sẽ hướng dẫn là bà con là bón 1 kg trên một gốc và một năm thì mình bón hai lần ạ và sau đây thì um, với một cái túi 5 cân này thì mình sẽ bón cho 5 cây một cây một cân và mức mình đều quanh 8 các đều quanh 8 và với mưa này thì mình không cần tưới nước nhưng nếu không mưa thì bà con tưới nước hàng ngày để cho phân thẩm thấu xuống để cho cây hấp thu dễ dàng hơn và định lượng ờ, một cái miệng cái ca này là một cân một kg các bạn nhé à. phần quá rồi quá siêu rồi <laughs> kỹ thuật cao rồi <laughs> đấy à, vâng ờ, thưa thầy là là cái dừa này trước kia mà chưa dùng phân silic thì cây cối nó thế nào cái lá nó vàng mặc dù là thầy bón phân rất nhiều vâng. và bơm ờ, thuốc bảo vệ thực vật thậm chí nó vẫn cứ vàng vâng nên là thầy phải gọi vào chỗ ờ, giờ minh hậu bến tre thì người ta gọi là bơm thuốc anvin vâng. thế nhưng mà chỗ vẫn cứ vàng lá vâng. thế là thầy vi xem là trên mạng uh, trang đức nhân tv đấy vâng. là của bác đức nhân vâng. thế là thầy vi nghe thấy giới thiệu là uh, Silic Tân Phát Bắc Giang vâng. thầy chỉ nghĩ rằng là dùng cho bưởi gọi là cái cây có múi ấy. vâng thế là thầy bỏ chả nghĩa cây kia dùng được cái cây này tạo sao không dùng được thì thầy vâng. lấy ra thầy dùng vâng. cứ mỗi một cây là thầy cho một cân vâng vâng là cộng với lại à, phân gà cộng với lại à, cái lân kali à, lân lân lân gì lân lân à, lbk vâng hai mươi hai mươi mười năm vâng vâng thế là cây nó xanh mỡ luôn nửa ngày mà rắc ờ, với lại ờ, bơm cái gói 300 g ấy vâng. là, là là là bơm khi bơm lên là cây đồng loạt ra hoa. Thế à? Là đồng loạt ra hoa cho nên rất là mừng. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, rất là mừng. Vâng. Vải cũng sai oăn trái trên mặt đất Vâng. Mít thì là sai róc rách luôn. <laughs> Vâng. Vâng, năm nay là thấy cây cối khởi sắc. Nhìn nó xanh, người đứng ở đầu vườn này, xin cuối vườn nhìn vâng đúng rồi cành lá nó vâng. Ờ, phát tán ra rồi cành nó dài nó rộng hơn vâng. và lá nó xanh là ờ, xanh mướt mẫy xanh mướt, mướt vâng. vào đây nhìn rất là mát mắt ạ vâng. vâng và ờ, với cái cây dừa này thì thầy nói là trước đây thầy đã bón một kg trên một gốc rồi thì sau đây mình nhận xét là cái cái xem là cái cái hoa của nó như thế nào cái hoa vâng, của thì... nó nó vâng. dài phải hàng mét vâng đây ạ vâng hàng mét trái ừ, hoa rất là là là là là, là đầy đạn này phóng phêu rồi mẹ, vâng. cái um, con mời lên đây ạ vâng, vâng. cái uh, cái cái cái hoa này à, nhìn cái uh, cái wow. Um, uh, những cái trái non này trông rất là là là là là, là trông màu mỡ. nó màu mỡ này vâng, màu mỡ. rồi trông nó xanh nó khỏe vâng vâng chứ không có như là ấy, ờ, những cái cây ờ, mà mà giờ ta vâng thế mà năm nay với là cái cành này là cái muối đầu tiên vâng đấy người ta bảo là những cái um, ờ, lưỡi nghe đầu tiên là cắt bỏ đi vâng. nhưng mà thật sự ra đây là rất là mẫy và trông vâng. rất là khỏe vâng nó khỏe thì, như ờ, rất là tự tin đúng rồi là thì không tin. thể cắt đi được đúng không vâng đúng rồi vâng. thì không ai mà cây nó to như thế này thì không thể cắt đi được vâng à. đúng rồi đấy mà nó mới lên thế này thì chỉ được độ một mét thôi đây nó đã bỏ được cái lá lưỡi, lưỡi này cái lá này đâu cái lá này tính ra cái lá này nó chưa bỏ vâng đấy lá gốc chưa bỏ lá gốc chưa bỏ và hoa đã ra rồi và trong quả mà tươi tốt màu mỡ như thế này trong thì nó sẽ trong những cái lưỡi nghĩa này là cả mét đây đây cái này lưỡi mèo đây các bạn này đây lưỡi mèo này nó phải một mét rồi và trông nó to như thế này thì chắc chắn là cái chùm hoa này nó sẽ rất là sai nó sẽ chùm chùm hoa nó sẽ rất là to và nó to thì có nghĩa là đồng nghĩa là nó sẽ sai, sai quả vâng, chân vâng. chất vâng ở đây thì đã có tới 1, 2, 3, 4, 5, 4 cái 6, mèo. 7 cái lưỡi mèo 7 cái lưỡi mèo một trong cùng một lúc này Vâng, vâng. tức là cả cái, cái lở này nó 8 cái 8 cái lưỡi mèo Có nghĩa là trước đây thầy chưa Thế là có 8 buồng đấy 8 vâng. buồng đấy, sẽ có 8 buồng dừa các bạn nhé vâng. vâng thì từ hôm 10, 13 à, tháng 4 thì mới phát hiện ra được một cái lưỡi này. Vâng. và đến bây giờ 13 tháng 4 thì hôm nay là bao nhiêu? Hôm nay là mùng, mùng 10 tháng, mùng 6. Mùng 9 Mùng 9 tháng 6. 9 tháng 6 âm lịch. Thế vậy là chưa đầy 2 tháng mà ra tới mấy lưỡi, mấy lá, mấy lưỡi này. 7 gái. Vâng. 7 gái nữa. Cả cái buồng này là vâng đúng rồi. Chưa đầy 2 tháng mà, vâng. ra 7 gái. Ờ. Thế thì có phải là 7 uh, 2 tháng là 60 ngày. Thì là thế là vào ờ, bao nhiêu? Hôm phát hiện ra và vâng, hôm phát hiện ra 13 tháng 4 là làm đàn ấy là vâng. mới chỉ có một cái lưỡi này thôi. Vâng thế có nghĩa là 9 ngày một nó ra một một một buồng vâng. một trong cái đêm này nó cứ đùn lên rồi nó có đùn lên như này trong sớm rồi vâng trông tuyệt vời luôn mê luôn vâng và ờ, vâng thưa chị ờ, chị đây em hỏi ạ à, trước thì chị đã dùng cái phân xịt công tác bao chị phun như thế nào ạ phun thì mình vừa nói mình đi sang một cây khác đi để cho bà con xem những cái cây khác xem là nó như thế nào đi em con mời thầy sang đây ạ mời dạ. thôi đứng ở ngoài thôi không trong kín nó không trông thấy có có vun vâng ạ con đi bác vun như nào thì bác giới thiệu để cho bà con một phun cái ờ, thuốc mà cây cây quái cái vâng. gói cây quái đi ăn mà ra bỏ nón ra con vào con chạy cầm túi vân bé ra đây cho bác ấy. con cầm cái túi vân bé ra đây Nhanh. trên bàn đấy dạ. mời dạ. vâng, vâng. vâng ờ, phun cái uh, phân silic bắc giang này là phun vào cái khói bé đấy thì uh, em cứ thấy thầy thầy em gọi là uh, chỉ bảo chưa nên là chúng em cũng cứ, cứ việc làm thôi thế nhưng mà um, phun vào thì thấy là à, cái này nó cũng lên nhanh và cái vâng. nhất là cái cái dừa này này vâng. lá nó mẫy lá à. nó vâng. mẫy mà lá xanh. nó xanh nâu vầng vâng xanh lắm vầng vâng. trông xa thì rất là xanh từ ngày xưa giờ không biết nên là là dòng ấy nó lá nó đỏ thải chuột nó trắng lắm nhưng mà lá nó cứ đỏ ừ. thôi vâng vâng thế nên à. như bây giờ thì làm được thì cái là có cái, cái phân này nên là cái lá dừa nó xanh và nó trông nó mẫy lá mẫy vâng, lá mẫy vâng. lá vâng vâng thấy không thấy ở ban ấy hết rồi ấy rồi vâng ở đây ờ, cái cây này cũng cũng ờ, chỉ đến ờ, một mét thôi vâng. nhưng mà nó tới 1, 2, 3 Chưa đến 1 mét Chưa đến 1 mét Tới chỗ này là 5 cái mấy phần 5 cái lưỡi mèo rồi 6 vâng. cái 6 cái lưỡi mèo đây bên này ba à, cái này nó ra này nó nhanh cái này nó nhanh ra này nó lên nó cao lên nhiều lâu hơn Ồ, đấy. nó lên nhanh gói thì nó lên nhanh à nó lên nhanh, nhanh hơn vâng vâng, Thế thì bác đã dùng một túi phân silic cân bác Bắc Giang loại 300g bác pha với tỷ lệ bao nhiêu lít nước ạ? À? 3 bình. Vâng, ba bình ạ. Bơm cho được không? Là bơm ba bình. Ba vâng, bình, bình. Bây giờ cứ phun thì không à, không vâng. không cứ gì bao nhiêu cả cứ cây to thì phun thì nó nó nhiều nước à. Vâng, cứ phun đẫm vâng. đìa hả? Vâng, cứ phun đẫm đìa lên. Vâng. vâng. Phun ờ, bác phun ờ, như nào ạ? Bác ờ, phổ biến cho bà con xem. Phun từ à. trên ngọn từ từ trên cái nón của nó đấy. À từ trên à. nõn xuống. Trên nõn. Vâng. Và phun có phun vào các cành lá không Không Không chỉ phun vào quanh thân này, nhất à, là vâng. nhất là những cái này là cần nhất này. À, à. Vâng, những cái cái vâng. bắp này là cần nhất này, cần vâng, nón vâng. xuống các cái bẹ này vâng. À. Vâng. Còn vâng. này là không cần. Vâng hôm nay thì vội nhưng mà hôm nào có thời gian thì um, ừ, a di đà phật con xin thầy cho con làm một cái video để hướng dẫn cho bà con phun cho dừa vâng vâng thì uh, trước đây uh, cái uh, cây dừa thì vâng sau khi mà phun xong thì bác mấy thầy nhận xét là thì nó thế nào thì đấy thì nó nhanh cũng không nghĩ là nó lại uh, ra cái cái lưỡi mèo này nhanh như thế vâng không nghĩ không vâng. hề vâng. gọi là ngoài sức tưởng tượng ngoài ờ, mừng quá cái đêm chẳng ngủ được <laughs> mừng quá gọi là người ta bỏ gái một con trong mòn con mắt tức là mong à, à, nó ra con trai con gái rồi nọ vâng. kia thế nhưng mà đúng mình chồng rồi mình mong cho đến ngày con lưỡi mèo đúng rồi rồi là cứ mong đến ngày nó nở ra vâng ôi mừng lắm nó nở ra rồi thì nó đậu quả vâng thì mình lại lại là một cái niềm vui của mình vâng cái niềm vâng. vui vui không ngủ được cơ mà vâng. <laughs> vâng. về cô bỏ là xem bao nhiêu là lấy mèo nó vâng. ra mỗi một cây là có ít cũng phải độ có bốn năm cái. 4 5 cái. Và vâng, vâng. còn nhiều có thể bảy cái. Cây lạo năm cái rồi. Cây lạo 5 cái rồi. Cây mời con mời thầy mời bác vào đây cây lạo năm bảy cái tức là cây lạo năm cái mà cái, vâng. cái nào nhiều là phải bảy gái vâng. cả bé như thế này nhưng mà đấy đã ra hoa đấy, đấy hoa đây đây đây này nhá còn rất bé bé hơn nữa mà còn chỉ có lửa mét ba, ba buồng và, và ba mèo thôi. chỗ này nếu chỉ... mà người ta tính á, thì vâng. nó chỉ là ừ, gọi là mặt đất thôi chứ bởi vì người, người ta không tính là cái cái cái rọc này à người ta không tính cái rọc này vâng. thì tức là trên mặt đất này chứ bởi vì cái cái cái rọc này cái cái bẹ này là người ta chưa nó chưa bỏ thì người vâng. ta không tính đến bẹ này à. tức là nó thoát thân ra vâng. thoát thân ra nó chỉ được khoảng 15 phân thôi vâng 15 phân thôi đất. đây vâng đây đấy tức vâng. là từ cái tính từ cái bẹ này lên phải không thầy đấy tính từ cái bẹ này lên dưới cái bẹ hồng hồng dưới này này à dưới bẹ hồng này à? dưới dưới dưới dưới này dưới này nó chỉ 10 15 phân thôi đây thế này vâng. thì nó thế này nên nó chỉ 15 phân thôi chưa cả đến một gang của con chưa đâu kể... người ta tính là tính như thế này à, à người à, ta tính đây, là cái độ phát phân ra là nó chỉ bằng thế này thôi à đây, đấy, đây phát phân này đấy đến đây vâng. thôi chứ còn đến vâng. đây trở lên là không tính à thế thì nó chưa cả đến tức là cái thân của nó là được độ 15 20 phân thôi vâng, vâng. cái này chỉ 15 phân thôi chắc vâng. là đến 20 phân dạ. vâng. nhưng mà những uh, giờ đã ra hoa rồi vâng. Đấy, dạ. cái cành này là cành bói này bói cành đấy cành bói còn cành bói bên đây ấy, thì này là là, là cành thứ hai cành thứ, thứ hai đây thứ hai thứ, thứ ba hai thì lại được đúng là cái cành đầu ấy là, là là thường thường là người ta bỏ vâng đây cành bói đây các bạn nhé đấy cành ừ. bói là thường thường là người ta bỏ cành bói là cành này đấy. thì thường là nó hay là nó xấu hoặc nó kệ này À, thì người ta ít. sẽ nó ít nó người ta sẽ bỏ cái cành đấy đi và người đây. ta sẽ lấy cái cành thứ hai đây cành thứ hai thứ ba cành thứ hai đây đây quả đã chi chít chỉ chỉ thế này rồi đấy mà nhìn nó đây là giống dừa giống dạ, này là giống gì ạ mã lai dạ vâng Đẹp. siêu ngọt siêu lùn à siêu ngọt siêu lùn Đấy, cho nên là chính rồi. vì vậy mà đây nó lùn có một màu thôi thế nhưng mà nó đã ra thế này rồi các bạn này lên mai thì nó ra những cái chùm mà lưỡi mèo nó vẫn ra tiếp tục như này vâng nó vẫn cái này thì nay mai là nó rủ quanh gốc này thì vâng. chi chít chỉ chít thành nhỉ vâng trời ơi quá đẹp luôn đấy quá đẹp luôn đấy tuyệt vời đây những cái hoa này ra cũng rất là hứa hẹn này cái này nó nó chưa nó đang ra nó chưa chưa chưa chưa đậu quả vâng. đấy à, cái lưỡi mèo bên này cũng to quá này đấy con con mà cây bé con con nhá thế và các cây bên cây bên này cũng cũng cũng lưỡi mèo cũng khủng khiếp này đấy, đấy. cây đấy cũng có uh, đây. buồng uh, cũng lở đấy, đấy. hoa lở đấy, đấy. hoa lở chưa đây hoa nở đó cũng hoa đầu tiên ấy. vâng hoa thầy giữ dùng con cái đây đây cũng là cây này thì nó cao hơn một chút hoa đầu tiên đấy vâng thường người ta chỉ để một quả thôi vâng đấy vâng. ở phía trong ấy là quả của nó vẫn còn được đấy cô quả đây vẫn được ở, ở phía trên đấy à bấm vâng, phía trên vẫn được mà cái này có vâng. khi không phải cắt đâu mà đây nhá mẹ này nó đã một lưỡi mèo rồi cái mẹ này nó một lưỡi vâng gần như là mỗi mẹ một lưỡi đây này vâng. đây này đây nhá cái cái cái cái lưỡi mèo của cái mẹ này thì cái này lại của cái này ừ. cái này thì của cái này thì cái này cái hoa chùm này lại của cái này Vâng. Tức là lên đến đây là gần như Cứ là mỗi một uh, mỗi bẹ. Mỗi một bẹ, bẹ à? à, là, là một bẹ. À? Là, vâng, là, và cái là này nó là dừa là nó là quanh năm. Vâng. À, thầy tính nghiên cứu không có cái cây gì mà có quả quanh năm cả. Vâng tính đi tính lại thì trồng vườn dừa là đúng ước mơ rồi sướng quá <laughs> thế người ta bảo chứ sao mà một vụ hoa mấy trăm triệu của thầy mà sao thầy mất là mất mất cái hợp đồng mà sao thầy không buồn vâng thầy bảo không buồn thầy đã có dừa rồi thôi <laughs> không buồn bởi vì một vụ hoa của thầy ờ, sau khi thầy mất cái vụ hoa đó thì thầy mới tìm mua cọ sơ dừa vâng con được nghe thầy tâm sự đấy thì từ cái cọ sơ dừa này cái thì... Uh, cái cái gì nhỉ cái sơ dừa cái sơ dừa vâng cái sơ dừa để trồng cây vâng đúng không ạ? vâng thế nhưng mà từ cái cọ cái sơ dừa đó ừ. rồi thầy mới lấy ra là đúng rồi nên trồng dừa vâng và ở miền bắc thì có những rất ít mô hình dừa vâng rất ít ừ, thường là người ta trồng nếu như mà nay mai mà của nhà thầy là ở dưới hải phòng này ở các nơi thì không nói như ở hải phòng này là là thầy là người tiên phong đi đầu tiên ấy. đúng rồi ạ để trồng nhiều như thế này vâng đó, nay mai người, người ta bảo là phải vào à, bến tre mới có rừng dừa giờ về hải phòng vẫn có rừng dừa vâng con mời thầy vào đây thầy đứng cho con này con đứng để con à, đi kết à, thúc cái video này đi đây. sang đi sang đây, đây. cái vâng. kia vâng đây cũng có rừng dừa luôn các bạn ạ mượn xem đây đây, đây, đây, thầy đứng ở đây, vâng. thầy đứng ở đây luôn. Đây. Vâng. Dạ. Dạ. Ờ, vâng, à, vâng, sau đây thì à, với cái mức ra hoa này thì đến bao giờ được thu quả hả thầy à, người ta nói rằng là long vào đây thầy chưa được thu đâu vâng. nhưng mà nghe băng người ta dạy là một tháng là cắt một lần vâng tức là một cái này nó ra nó nở được một lần thì tháng cắt một lần vâng là mình phải cho ăn một lần à tức thì thì mình hiểu như thế thì dạ. chắc là vâng. một tháng là được được ờ, được thu bởi vì nó là giờ uống nước mà à thế ạ à? uống nước vâng thì nó cũng nhanh thôi vâng thì từ khi là tính từ khi nở đó vâng thế cho nên là cứ một tháng người ta cắt một lần là mình cho ăn một lần à vâng, vâng. nó cắt một lần như vậy thì là nó sẽ lở một bông và cái cái cái cái cái, cái tàu này nó sinh ra vâng. 18 ngày vâng 18 ngày Vâng. Nhưng mà lúc nãy mình tính như thế này là có 9 ngày một một cái vâng, lưỡi mèo này thôi thì tính Nếu mà dùng thầy phát hiện 18. ra là 13 13 tháng 4 là thầy phát hiện ra một cái lưỡi mèo mà cô này là cô phát hiện đầu tiên. Vâng. Ừ. Thế cô bảo thầy thầy thầy cho thầy thưởng con 10 Không nghìn. phải cách tính là 18 ngày à mà dạ. chia ra chia ra như thế đâu mà trong 18 ngày là sẽ là là nó ra một ra cái một tàu cái này vâng. nó ra một tàu này là nó ra một cái lưỡi nghé vâng. đó là lưỡi mèo vâng. thế nhưng mà không biết là khi mà 13 tháng 4 mới phát hiện ra một cái lưỡi nghé thì đến bây giờ là chưa đầy 2 tháng thấy tất cả là một cái nở ra và bảy cái lớn lên đấy à. thì có phải là trong 60 ngày mà thêm được 7 cái không tức là đây nó ra là đi giờ nó chuyển sang là ra đồng loạt vâng, chứ vâng. không là... phải là ra theo cái quy trình như là 18 ngày ra một cái vâng Đấy. nó ra nó, nó ra đồng loạt với lại là tức là đến cái thời điểm ấy nó là là họ tự, tự ra được hả à. vâng. tức là nó ra nó bốc nhanh mà có khả năng ấy cũng khả là một là do ở do, do ở, ở phân silic vâng. vào mình phun vào Đúng không Đấy. khả năng là nó ở do cái phân silic đó cho nên là bơm phân bổ mầm hoa của của của phân ủ mầm hoa của bưởi thế vâng. thì mình mới lấy mình bơm cho dừa à vâng đây đâu thầy rất là thông minh <laughs> bơm cho dừa vâng bơm cho dừa mà thấy dừa ra hoa đồng loạt vâng ra hoa đồng loạt và nó lại cây nó lại xanh tươi trở lại vâng nó đẹp chứ còn đấy, là một cái sáng kiến vâng vâng rất là tuyệt vời các bạn ạ vâng vâng à, thầy mình à, thử mình làm vâng À, vâng, ờ, tới đây mà các bạn muốn đến thăm vườn dừa sinh thái của thầy thì thầy có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Dạ có ạ. À. Vâng. Khách đến nhà thì vui quá gì. Vâng. Cứ nước dừa ra tiếp thôi. vâng. <laughs> Vui lòng khách đến. Vâng. Khi nào mà dừa được chuẩn bị được thu hoạch thì thầy cho chúng con đến đây để làm một phóng Chả những được vâng. uống mà còn được cả dừa mang về đấy. <laughs> Và chúng con ờ, cũng mong muốn rằng cái vườn dừa này áp dụng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang để ra những trái dừa thơm ngon nhất hương mon nước lở đẹp mã đẹp để dâng lên đức phật những trái dừa à, đầy nước và ngọt thơm à, như là à, thầy trò mình đang mong muốn dạ vâng. thì à, thầy có thể cho biết cái à, điện số điện thoại của thầy ở đây ạ để các dạ bạn à, vâng. sau này à, trước tiên là cảm ơn à, cô Nguyễn Thị Thanh Tân giám đốc công ty phân bón phân bón Silic Bắc Giang à. cũng như là anh em trong cùng đoàn về ngày hôm nay thì à, thầy rất là vui mừng để à, đón à, đoàn vâng. về để chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi những cái giá trị của cái phân bón Sinic Bắc Giang thì ờ, qua cái trải nghiệm thầy bơm cho dừa cũng như là bơm cho bưởi và vâng. bơm cho mít, bơm cho vải thì đều sai quả cả vâng. Thế nên là hôm nay về về phân ờ, phổ biến cho cán bộ rồi ờ, cũng như là Phật tử và nhân dân ở nơi đây vâng. thì ờ, mong tất cả mọi người là muốn học hỏi kinh nghiệm về dưa chứ còn bưởi thì nhiều người bởi thì nhiều kỹ thuật phát rồi. Ừ, trên sóng nhiều lắm rồi vâng. nhưng mà dừa ngoài miền Bắc thì chưa có vâng. nhưng mà những ai muốn học hỏi kinh nghiệm thì về chùa Phúc Bì vâng. thôn Đông Hạnh xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng vâng. gặp sư thầy Thích Nữ Trung Châu vâng. cũng như là số điện thoại 0383 à, vâng. 729 789 vâng. vâng A Di Đà Phật vâng. xin à, cảm ơn các à, cô và các bác <laughs> vâng. cảm ơn thầy đã áp dụng cái phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang trong năm qua yeah. <laughs> Dạ. đã cho bưởi rồi thì dừa rồi thì con thấy những cây cóc thậm chí là hoa sen các loài vâng. hoa thì con thấy cây gì cũng đẹp cây gì cũng dai cũng tốt ạ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 vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xong về cái bón dừa ở đây là chúng tôi chỉ à, à, hướng dẫn làm demo trên ba cây dừa còn à, sau đó thì thầy sẽ cho các phật tử tự bón và cái quy trình bón ở đây thì các bạn có thể chuẩn bị bón kết hợp cùng với phân đa lượng là đạm năng kali hoặc NPK thì với cái cây dừa như thế này 2 năm tuổi thì thầy đã bón là đợt đầu tiên là bón là một cân silic và một cân NPK Đấy, NPK gì cũng được các bạn nhé các bạn bón cái gì cũng được nhưng nếu khi bón thì các bạn nên bổ sung cái phân silic vào thì phân silic nó là phân trung vi lượng còn NPK thì nó là phân đa lượng thì cây dừa rất cần cái trung vi lượng để để tạo à, ra cái um, thứ nhất là ra những cái lưỡi mèo mà nó nở nó lở đồng loạt như thế này à, cái thứ hai là cái cái quả dừa sau này hình thành thì nó rất cần có cái silic để nó làm cho cái kết cấu vỏ bên ngoài nó được chặt chẽ cứng cáp và để nó là một cái bầu chứa nước à, cho nó được ờ, chứa được nhiều nước hơn cũng như là cái vỏ của nó cần phải có cái sự đàn hồi chịu nắng chịu mưa rồi thì uh, cho vỏ nó bóng nắng ừ, rồi mã đẹp thì phải bổ sung thêm cái phân silic này vào thì nó mới hiệu quả cao còn nếu như bà con chỉ bón NPK không thì um, cái dừa này có thể xanh tốt hơn nữa nhưng mà cái độ ra hoa độ quả nó nó sẽ không được tốt và nếu như ta bón quá nhiều NPK thì những quả dứa lon sẽ bị lứt và bị lám bị lám bị tràm thậm chí là thui vì nó không đủ dinh dưỡng nó bị mất cân đối dinh dưỡng cho nên bà con phải bổ sung thêm cái NPK vào và vào thì nó mới cân đối dinh dưỡng nó đủ phân thì cây dừa sinh trưởng phát triển tốt à, cho sai hoa đậu quả cũng như là cho cái ờ, chất lượng dừa của sau này nó sẽ ngon hơn ngọt hơn thơm hơn thế và à, với kỳ bón lần này thì tại sao à, chúng tôi lại không hướng dẫn bà con bổ sung thêm NPK bởi vì khi bón đây thì ta phải nhìn cây ta nhìn cây xanh tốt như thế này nhìn cây xanh đây lá xanh mướt như thế này ừ. thì có nghĩa là lượng đạm đã đủ rồi đấy lượng đạm lân đã đủ rồi thì ta không cần bổ sung đạm lân mà giai đoạn này ta bón thêm silic để giúp cho những mèo kia kìa cho hoa lở lở bung đồng loạt và cho tỷ lệ đậu quả à, tốt hơn đậu quả tốt hơn à, cao hơn à, chính vì vậy mà giai đoạn này mình hướng dẫn cho bà con là bổ sung thêm một cân trên một gốc này và à, tới đây thì mình sẽ nhìn cây để bón thì đến kỳ bón thì chúng tôi sẽ um, sẽ sẽ có những cái video để hướng dẫn bà con bón tiếp vào những giai đoạn nào bón như thế nào bón những cái gì thì à, sau đây chúng tôi thời, thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái video hướng dẫn bà con còn ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn xong cái quy trình hướng dẫn bón phân xinic cho dừa tại giai đoạn mà đang trổ hoa rất à, rộ hoa như thế này và à, như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong các bạn về cái quy trình bón phân silic cho dừa Đấy, cười tươi nên là chuyện đấy